hai bạn đó những cái mono em sẽ còn móc khủng long móc khủng ok mình sẽ mở thử cái này ở trong đây là mình mua từ shopee hay lazada gì đó ờ, hình đây quả trứng màu xanh dương có hình son goku để mình xem ở trong này nó có cái gì nhé các bạn ok Ồ, chuẩn bị mở. 1 2 3. Wow. wow. Yeah. <laughs> Thì ra là một cái bong bóng. Trời ơi, có cái gì nữa? À, một cái hình ngôi sao không biết đi làm gì đây, cái này nó làm gì ta? À, cái này chắc là kẹo si gum á. Si Cái bong bóng này thì để làm gì nhỉ? Trời ơi, đang thổi mà nó bóp cái bùm Ôi. Ờ, mình cắt vô lại đi. Cắt vô lại. Này không có gì hết. Cái này cái gì nghe các bạn. Rồi, bạn muốn mở trứng màu gì đưa cho mình. Cái này. Xanh lá cây. Rồi, ok, xanh lá cây là một hình quả trứng Pikachu. ok, bây giờ mình sẽ ăn unbox. Ui da, cứng quá. Ui da, cứng quá. Có vẻ như cái này. Này cứng quá, mình phải dùng kéo rồi.

cho hỏi cho một hai ba bây giờ mình nãy tiếp rồi đây màu vàng ok màu vàng là một con ếch ếch đọc ếch đọc ếch đọc và con bokuyo bokuyo bokuyo mà kéo thôi cẩn thận nha cẩn thận nha Ê, cha cha nhà, tắt tiếng khiển nha một hai ba wow. wow. tiếp tục Ê, là một con khủng long khủng long khủng long yeah để cho mẹ coi nào wow khủng long nha trời khủng long màu xanh lá cây A few moments later. Rồi, okay. em bé thổi bóng đi. Em bé thổi bóng đi. Để cho thổi cho. Thôi <laughs> à, bây giờ bỏ một quả bự đi Ờ, quả bự luôn đi Quả bự có hình con gà Noel Xin Noel Tên, tên, tên, hết à, trứng bươi khó chi ha chưa chưa mở ra hết rồi <laughs> trời một chiếc nhẫn à chiếc nhẫn lên con cả. đây cho hỏi đâu tiếp theo mở màu đỏ nha dạ màu đỏ hình gì đây màu đỏ là hình mà canh canh chứa em xa đúng rồi con chứa quá rồi mình sẽ mở nó luôn đây wow. bất ngờ đây wow có con khủng long ba sừng yeah là, chiếc tiếp trong ba sừng ba sừng đâu rồi ba sừng đâu rồi cái nè wow, ba sừng ba sừng nát đi cái trái thỏ gì ok God.